Đó, đó. Chào các bạn, chúng tôi là nhóm Double Wish yeah, và... Yeah! đi nghe bình chưa đi dạ. nghe bình chưa đi bình chưa là nó lại lần nữa đi <laughs> đi nghe bình chưa à tôi đi nhật bản chưa yeah. Dạ. rồi tôi đi ba bốn lần rồi tao ờ, bốn lần rồi và trường đã từng thử sản phẩm gốc là từ nhật bản chưa dịch giùm em em không hiểu lắm dịch giùm em em không hiểu lắm à, khi đi nhật bản thì dạ. thấy thấy à, sản phẩm đục là nhật bản không à, có có hả bạn thì ờ, có nhiều mấy cái đồ lạ lạ đó Ồ. nói chung là ở bên nhật có mấy cái ờ, họ sáng tạo mấy cái đồ ờ, dùng trong nhà cũng rất là lạ à. ở việt nam thì cũng có mấy cái siêu thị nhật bản cũng có bán à đúng đúng rồi à ví dụ là iomo là cũng không có đa dạng bằng ở bên nhật ừ. okay. chương trình này chương trình à. hôm nay à. là thử thay đoán vật nhật bản nhé chúng ta sẽ đoán à, ờ, anh biết không không biết nữa Ok, bắt đầu nha Sản phẩm đầu tiên là cái này cái này, là giống như là Vuvuzela đó Cái gì à. mà tự nhiên có cộng gian chi? À, bác sĩ à? nghĩ là... À! Oh. À! tại vì đó <laughs> ờ, cái, ờ, cái này nó, nó đeo lỗ tai da đúng rồi cái này là nói chuyện à, nói chuyện nói chuyện. cho người lãng tai ui dạ nghĩa à. là bôi tô đe bôi tô đe nghĩa là luyện tập giọng giọng giỏi hơn à bôi tô hả tự hát ừ. micro tập hát một đầu nhét vào tay dạ. đầu đưa lên miệng hát hát dở tự nghe khỏi sợ ai chửi à, đúng rồi và ông hôn hát lên cho trời nghe ủa dạ con cũng nghe mà dạ. con nghe, nghe. cái nghe này hả? nó hơi vô dụng nha cái này trời dạ. Trời ơi Rồi cái này coi gì vậy? Hồng tâm Hồng Để bắn vô cái cái bia à. Nhưng mà không biết súng này là để làm gì không? Cái này... Cái là cái nhạc, cái loa hả ta? Loa hả? Cái loa không? Cái gì đây? Đã được rõ Bật nữa Hộp, hộp chục lá Hộp chục lá Hộp lì Hộp lì không? hết, dạ. hết giò hết giò hả lá gì mà có nút không nổi Ui ơi dạ Wow à, Lâu đà quá Wow Đó là đó Đó là đó Làm gì á Đồng hồ báo thức hả? Dạ Dùng để ngắm bắt tiêu diệt tiếng chuông báo thức vào mỗi buổi sáng giúp bạn thức dậy mỗi ngày nhanh nhẹn và tỉnh táo như Zambo 007 Wow Bondo 007 Ồ, lọc Sao mình không làm được Cái này chắc tôi bỏ pin đúng không? Hết pin rồi Đây, cái này hay, chơi chơi cái này dễ chơi này chơi cái này dễ Wow